Đồng Tháp là tỉnh biên giới nằm phía tây nam của Tổ quốc, có đường biên giới giáp với nước bạn Campuchia. Đời sống của người dân nơi đây chủ yếu làm ruộng lúa. Mọi thứ từ cái ăn, cái mặc cho đến đau ốm bệnh tật đều trông chờ vào hạt lúa. Vì thế cuộc sống của bà con nơi vùng biên giới này đa phần khó khăn. Nhiều gia đình có con em đến độ tuổi cấp sách đến trường, nhưng vì hoàn cảnh gia đình túng thiếu nên có trường hợp phải để con ở nhà có gia đình cố gắng lắm, cũng chỉ cho con học hết bậc tiểu học để biết đọc, biết viết, rồi nghĩ về phụ giúp gia đình, lo cho cuộc sống. Theo chân các anh chiến sĩ đồn biên phòng Bình Thành, Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp, chúng tôi đến thăm gia đình cháu Đặng Thanh Tâm, ngụ ấp Bình Lý, xã Bình Thành, thị xã Hồng Ngự, Cháu Tâm là học sinh lớp 9, đã vài lần phải bỏ con đường đến lớp để về phụ giúp ông bà nội lo cho cuộc sống. Mà nhờ các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng đến vận động, nên em đã quay lại lớp. Hoàn cảnh của Tâm thật đáng thương, sinh ra trong một gia cảnh nghèo khó, nơi vùng biên giới. Hàng ngày, cha mẹ Tâm đi làm thuê, làm mướn. Khi Tâm lên 3 tuổi, thì ba mẹ Tâm đã ly hôn. Mẹ Tâm bỏ đi nơi khác. Còn ba Tâm thì đi làm hồ tận ngoài tỉnh Bình Dương, để Tâm ở lại sống chung với ông bà nội trong ngôi nhà lá tạm bợ. Cuộc sống ông bà nội của cháu Tâm nay tuổi đã cao nhưng cũng đi làm mướn kiếm sống. Bà con trong xóm ai mướn gì làm đó. Đến mùa nước nổi thì lại đi giăng câu, thả lưới, kiếm từng con cá để bán đổi lấy gạo. Việc cho Tâm đến lớp là một sự nỗ lực, lao động không mệt mỏi của ba ông bà cháu. Đồn biên phòng Bình Thạnh thì đóng chân lên địa bàn à, xã Bình Thạnh, quản lý hai cái à, à, xã biên giới Bình Thạnh Tân Hội. Đời sống của nhân dân rồi còn rất nghèo, khoảng 8% thì các hộ dân thì không có đất, không có công ăn việc làm, phải đi tầm thế làm mướn. Nhiều cái mảnh đời còn nhiều éo le. Thì, thực hiện cái chương trình nâng bếp tới trường do Bộ Tư lệnh Bộ Đội Biên phòng phát động thì à, đối với đồn biên phòng Bình Thành thì đã phát động cái chương trình đến toàn à, thể cán bộ chiến sĩ đơn vị và cũng tạo à, được cái sự đồng thuận thống nhất cao của cán bộ chiến sĩ thì đây là một cái chương trình có ý nghĩa nhân văn cũng như bà con trên biên giới thì có cái nhìn nhận về cái cái tình cái nghĩa của người chiến sĩ biên phòng ở trên biên giới tại ấp Bình Hưng xã Bình Thành cuộc sống gia đình của cháu Nguyễn Văn Thiện học sinh lớp 4 còn bi thảm hơn. Cháu Thiện mồ côi ba mẹ từ rất sớm và hiện tại cũng được ông bà nội cùng gia đình người chú nhận cu mang. Sát bên mép sông, ngôi nhà sàn nhỏ thó với ba thế hệ đang sinh sống. Không đất đai canh tác, cuộc sống của ông bà cháu chỉ trông chờ vào những chiếc bánh bông lan. Mỗi ngày tôi nhập năm bảy chục trăm ngàn là cao. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cháu Thiện đã ý thức được cuộc sống nghèo khó của ông bà. Ngoài giờ cháu đi đến lớp, khi về nhà, Thiện thường phụ giúp ông bà nội đi bán bánh để kiếm thêm tiền cho cuộc sống. Ba mẹ Thiện lần lượt qua đời khi Thiện mới cất tiếng ê e a. Thiện thiếu tình yêu thương của mẹ từ rất sớm. Vì cuộc sống nghèo nàn luôn thiếu hụt, ba mẹ Thiện thường hay bất quà, nên mẹ Thiện đã dứt áo ra đi để xây dựng hạnh phúc mới và sau đó mẹ Thiện đã qua đời vì bệnh tật khi tuổi đời còn rất trẻ. Sự bất hạnh của gia đình cháu Thiện tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó, thiếu tình yêu thương của mẹ từ khi còn nhỏ. Nhưng Thiện còn có tình yêu thương của cha và ông bà nội. Tuy nghèo nhưng sớm hôm quay quần có nhau. Tuy nhiên, cái bất hạnh ấy cũng không buông tha cho gia đình cháu. Một lần nữa, chỗ giữa tinh thần và điểm tựa yêu thương nhất cuộc đời của cháu cũng đã ra đi chỉnh viễn. Căn bệnh ung thư nó đã cướp đi người cha yêu quý của Thiện, làm cho Thiện sống trong cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nghèo khó mồ côi cha mẹ nên việc đến lớp của cháu cũng đang gặp sự bấp bênh. làm con gỗ nhà ngoại á gặp mẹ hàng gà trong cái kính á mẹ bị hai cái gì bắt á con khóc lắm mẹ nói dám ở nhà mà uh, đây là bà ngoại rồi ờ, mẹ biến mất con khóc tới sáng tôi còn gặp lớp ba ba con muốn chết con muốn làm bác sĩ con giúp những người đó chữa bệnh dùm để khỏi bị mắc cha mắc mẹ giống như con tục ngữ có câu Cha là bắt đầu cho nguồn gốc, lý tưởng và tương lai Mẹ là bắt đầu cho sự sống, tình yêu và hạnh phúc Vì thế, với cháu Thiện, sự khởi đầu cho tương lai và tình yêu thương hạnh phúc từ gia đình ba mẹ dường như đã mất để lại cho cháu một tương lai đang mờ mịt. Khác với cháu Thiện, cháu Hồ Thị Mộng Thi là học sinh lớp 5A1, con của chị Lê Thị Đặng, sinh năm 1985, ngụ ấp Tân Quà, xã Tân Hội, thị xã Hồng Ngự. Cháu Mộc Thi là người chị cả trong gia đình có ba chị em. Gia đình nghèo, cha lại mất sớm trong một vụ tai nạn xe. Cuộc sống gia đình cháu cũng đang đi vào ngõ cụt. Từ khi chồng mất đi, để lại cho chị đàn con nheo nhóc, chị cũng không đi làm thuê làm mướn gì được. Cuộc sống của bố mẹ con chị mà nhờ anh em họ hàng thương tình – nhiều người cốt lại mỗi tháng cho chị vài trăm ngàn để nuôi các cháu. Mộng Thi hiểu được hoàn cảnh gia đình, cháu luôn chăm chỉ học tập và luôn là học sinh giỏi. Sau giờ đi học, cháu thường phụ giúp mẹ việc nhà để đỡ phần vất vả cho mẹ. Tâm sự với chúng tôi, cháu ước muốn luôn được đến lớp để được học thành đạt, sau này phụ giúp mẹ đỡ phần vất vả. Con sẽ cố gắng học giỏi, để không phụ lòng các chú biên phòng và không phụ lòng thầy cô giáo. Đây là số ít trong nhiều hoàn cảnh tương tự trên tuyến biên giới nói chung và biên giới tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một ước muốn, đó là làm sao để có điều kiện cho con em được học hành đến nơi, đến chốn. Bởi sự nghèo khó là cái rào cản ước mơ hoài bão của biết bao gia đình đang gặp phải để giúp các gia đình giảm bớt khó khăn, con em có điều kiện đến lớp. Trên cơ sở chương trình phát động Nâng bước em đến trường của Đảng quỹ Bộ Tư lệnh Biên phòng, Đảng quỹ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã triển khai phát động trong toàn đơn vị, chung tay góp sức giúp các em được đến lớp. Mỗi phòng ban, các đồn, đại đội đều nhận giúp đỡ từ 2 đến 5 em học sinh. Riêng ban chỉ huy từng đơn vị thì mỗi cá nhân cũng nhận đỡ đầu từ 1 đến 2 em mỗi tháng một em 500.000 đồng được trích từ tiền lương, tiền tăng gia sản xuất của đơn vị và giúp cho các em học đến hết lớp 12. Hôm nay gia đình cháu Đặng Thanh Tâm được ban chỉ huy đồn biên phòng Bình Thạnh đến hỗ trợ cho cháu Tâm lần thứ hai kể từ khi bắt đầu nhận sự giúp đỡ theo chương trình Nâng bước em đến trường. Dưới mái nhà tranh, ông bà nội cháu Tâm vui mừng khôn xiết, vài người hàng xóm cũng đến chia vui. Tuy số tiền hỗ trợ hàng tháng không lớn, nhưng cái lớn nhất đó là động viên tinh thần học tập cho các cháu, giúp gia đình các cháu giảm bớt phần khó khăn trong mưu sinh cuộc sống. Những bước chân của Tâm hôm nay đến lớp cũng thấy nhẹ nhàng hơn, bởi cháu không còn phải lo nghĩ đến việc bỏ dở việc học trên con đường học vấn. Trong học tập, cháu luôn chăm chỉ phấn đấu học tập tốt để theo kịp bạn bè. Vì trước đây, cháu cũng từng nghĩ phải dừng học tập vì gia cảnh quá khó khăn. Em Đặng Thanh Tâm, à, cái hoàn cảnh của em rất là khó khăn. À, cha mẹ thì ly dị, hiện tại thì em Tâm đang ở với ông nội. trước đây thì à, do điều kiện kinh tế khó khăn cho nên là em cũng à, học cũng chưa có khá lắm. Nhưng mà từ khi có cái chương trình tiếp bước đến trường của đồn biên phòng 911 thuộc xã Bình Thạnh thì làm cái động lực để em có, có cố gắng phấn đấu vươn lên và kết quả năm học vừa rồi á, thì em đạt loại khá và năm nay á, thì đầu năm tới bây giờ thì em học rất là tốt rất là chăm thì ờ, cái đạo đức của em cũng rất là tốt em có sửa đổi rất là nhiều và mong rằng á, à, cái ờ, chương trình này à, nhân rộng hơn nữa để các em có điều kiện để học tập tốt hơn. Thiếu tá Đặng Văn Trí, đội phó đội vận động quần chúng, đội biên phòng Bình Thành tranh thủ lúc giận nghỉ, ngày nghỉ hoặc có dịp đi công tác ngang thường hay ghé qua các gia đình các cháu, mộng thi hoặc gia đình cháu thiện, hỏi thăm sức khỏe ông bà nội của cháu. Thông qua chuyện trò, còn tìm hiểu diện học tập của cháu, và cho cháu học bài, làm bài tập như người thân trong gia đình. Ờ, cán bộ chiến sĩ điêu túng là có, có khó khăn nhưng mà khó khăn chung nhưng mà mình lấy cái chung còn cái các cái nhân dân ở trên địa bàn cũng như là các em nhỏ trên địa bàn là có nhiều nhiều người nó có khó khăn hơn mình à, đây là cái cái việc chung cho nên là mình cùng tay chung sức với nhau để góp phần để à, ủng hộ cho các cháu có cái cái điều kiện để mà đến cấp đích sách đến trường như các à, bạn bè khác. Những lúc ngày nghỉ, anh Trí còn đến nhà bác Do, ông nội của cháu Tâm để phụ giúp công việc nhà cho ông bà cháu. Lúc thì lợp lại mái nhà, lúc thì sửa lại cái cửa, bởi ông bà nội của cháu Tâm năm nay tuổi đã ngoài 70. Với anh Trí, làm công tác vận động quần chúng mà không cần dân không quả nhập với dân thì làm sao hiểu được cuộc sống, hoàn cảnh của bà con nhân dân. Thực hiện cái ờ, chương trình nâng bước em tới trường, đây là một cái chương trình có ý nghĩa rất lớn. Không phải bây giờ bộ đội biên phòng Đồng Tháp mới cái thực hiện cái chương trình nâng bước em tới trường và những năm vì những năm trước đây thì ờ, trong những mùa lũ khi mà nước lớn những cái ờ, cụm dân cư nó chia cắt thì các đồn biên phòng cũng đã thực hiện nâng bước em tới trường bằng hình thức là sử dụng các cái phương tiện thủy hàng ngày à, đưa các em à, trong các cái cùng tuyến dân cư bị chia cắt mùa lũ đến trường cũng đã mang ý nghĩa rất là lớn và đây thì à, chủ trương của bộ tư lệnh một cái chủ trương hết sức đúng đắn và phù hợp với cái xây dựng cái nền biên phòng toàn dân chúng ta giáo dục các em chúng ta đi vào lòng dân từ cái việc nhỏ nhất để cái xây dựng cái thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc và nó mang cái chiều sâu thì đối với đơn vị À, toàn đơn vị của chúng tôi thì có 8 xã biên giới và hai cái à, phường thị trấn ở à, cơ quan đơn vị đóng quân thì chúng tôi cũng à, thực hiện được là 42 suất trong đó có là 5 suất ở phía ngoài biên à, để cho các em có điều kiện đến trường. Tính đến nay, Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã nhận đỡ đầu giúp đỡ cho 42 em học sinh bậc tiểu học và trung học trên tuyến biên giới. Như vậy mỗi tháng, cán bộ chiến sĩ đã trích ra 21 triệu đồng từ tiền lương của mình để hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh được đến lớp. Biết rằng nhiệm vụ chính của các anh là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia. Nhưng những việc làm của các anh thật ý nghĩa, có tính nhân văn sâu sắc, vừa giúp đồng bào nghèo nơi biên giới giảm bớt khó khăn, vừa giúp nâng cao dân trí, tạo tiền đề cho nguồn nhân lực lâu dài của địa phương, cho đất nước – góp phần phục vụ cho việc xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. Vượt bao cánh rừng mênh mông, vượt núi cao đến với bạn lào, lội qua suối và khe sâu, đôi nắng mưa đến cùng đàn em thơ. trang sách với bao điều học cài chữ bác hồ để ngày mai sẽ tươi sáng ấm no cuộc sống vui trên bản làng ta